chỉ là tồn nhiều hay ít. Những năm gần đây, có không ít người bán hoa Tết đập nát những chậu hoa vô tội do ế ẩm không bán được. Nhiều người trong số họ khi được hỏi lý giải rằng nếu không đập nát những chậu hoa này thì người mua sẽ có thói quen canh hoa ế để lấy về chưng Tết mà không có bỏ tiền ra mua, đập để tạo thói quen mua hoa. Lối suy nghĩ này quả là kỳ lạ. Hình ảnh bài báo trên trang AFA nhận xét về những hình ảnh không đẹp trong ngày cuối năm như thế nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói với AFA rằng về việc đọc hoa, theo quan điểm cá nhân của tôi đó là tài sản của người ta, thì người ta có quyền đọc, có quyền cho hay làm gì tùy ý. Tuy nhiên, họ không có quyền đổ lỗi cho khách hàng. Tôi chưa thấy nhà sản xuất nào lại dám đổ lỗi cho khách như vậy. Tôi cho đây là cái văn hóa xuất phát từ nền kinh tế phi thị trường, tức họ bán cái họ có chứ không quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng. Nói về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết, nó có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Với tư cách là quản trị quốc gia, họ không có một kế hoạch nào hay dự báo về thị trường cho người nông dân nói chung, người trồng hoa bán hoa nói riêng. Một ý kiến bình luận trên tờ VN Express cho rằng một hình ảnh rất không đẹp, thiết nghĩ những người này sang năm đừng nên bán hoa kiển một số người khác cho rằng đó là hành động phản cảm, thậm chí vô văn hóa của tiểu thương, trong đó có cả nhà vườn. Hoặc một số bình luận nặng hơn cho rằng hành động đó là vô lễ với khách hàng, nhân tố quan trọng trong bất cứ ngành nghề kinh doanh nào. Hành động đập nát hoa, cắt hết cành hoặc đập bể chậu hoa, gốc đào vào chiều 30 Tết của những người bán hoa nhận không ít bình luận không thể chấp nhận được của nhiều người. Hình ảnh những chậu hoa bị đập bỏ không chỉ đối với thị trường hoa Tết mà còn đối với nhiều loại nông sản khác, người nông dân đầu tư tiền, của và công sức hàng năm trời nhưng thiếu đầu ra nên không tiêu thụ được, khiến cuộc sống của họ điêu đứng. Người nông dân chỉ biết tự than thân trách phận và cầu xin cộng đồng giải cứu. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là lỗi của các hiệp hội nghề nghiệp và chính quyền, họ không vào cuộc, không tìm đầu ra cho thị trường, họ để mặc cho người nông dân tự loay hoay một mình. AFA dẫn lời luật sư Phạm Công Úc chia sẻ một góc nhìn khác của ông về câu chuyện đập phá hoa trên, khi ông cho rằng những người đập phá hoa là thương lái chứ không phải là nông dân, mà thương lái theo ông thì họ chỉ biết lợi nhuận. Ông nói, thương lái họ muốn giữ cái giá cho năm sau để tránh chuyện mọi người chờ đến giờ vàng để mua rẻ, cho nên họ đập bỏ. Nhưng tôi khẳng định đó không phải là nông dân mà là thương lái họ làm vậy thì nó phản cảm tội nghiệp cho cả mấy người dọn vệ sinh nhưng nếu họ bán không hết thì họ có thể cho hoặc trở về vì trước đó lúc bán giá cao họ đã có lời rồi nhiều người cho rằng hành động chặt cành đập nát hoa của những tiểu thương là tấm gương phản chiếu một xã hội không có lòng nhân ái, một xã hội xuống cấp về đạo đức. Một khi kinh doanh, tiểu thương phải chấp nhận rủi ro nếu không giỏi tính toán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 vừa mới có một bài viết đánh giá tác động của vụ Đảng Cộng sản Việt Nam cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ hưu. Bài viết của tác giả Randall Hua với tựa đề tạm dịch Môi trường đầu tư sẽ thận trọng hơn sau khi Chủ tịch nước Việt Nam bị miễn nhiệm. Tác giả Randall Hua cho rằng vị trí Chủ tịch nước không liên quan đến việc điều hành kinh tế tại Việt Nam, nên việc thay ông Phúc sẽ không thay đổi nhiều dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả Randall Pua, dù ai lên thay cũng không ảnh hưởng tới đường lối kinh tế vĩ mô, cho dù đó là những người xuất thân từ an ninh, chứ không phải giới kỹ trị. Tuy nhiên, việc loại bỏ các chính trị gia hàng đầu như ông Phúc là một dấu hiệu cho thấy đảng không tin tưởng vào phái kỹ trị và muốn loại bỏ tham nhũng vì nó đe dọa tính chính danh của đảng. Hình ảnh bài viết trên trang Geopolitical Monitor. Cũng theo Randall Pua, Công cuộc chống tham nhũng sẽ có những tác động tiếp tục đến giới làm ăn, nên họ cần biết ba điều sau. Thứ nhất, môi trường chính trị của Việt Nam sẽ thận trọng hơn vì các chính trị gia rút ra bài học từ những diễn biến gần đây khiến cho các thỏa thuận làm ăn cũng như thủ tục cấp phép của chính phủ sẽ chậm hơn. Thứ hai, các doanh nghiệp cần chuẩn bị để tránh xa hoặc giảm thiểu rủi ro trước làn sóng điều tra chống tham nhũng có thể có động cơ chính trị sẽ ập tới trong những tuần, những tháng sau Tết Nguyên Đán. Thứ ba, các doanh nghiệp cần cẩn trọng với xu thế lâu dài có thể xảy ra khi đảng Cộng sản tập trung hơn vào kiểm soát nội bộ, thể hiện qua việc các vụ thanh trừng để loại bỏ đối thủ chính trị. Việc kiểm duyệt bên trong cũng tạo rủi ro cho các hoạt động, các quy định và danh tiếng của doanh nghiệp. Trong tuần qua, vụ ông Phúc phải rời ghế chủ tịch nước khi chưa hết nhiệm kỳ đại hội đảng đã thu hút nhiều bình luận quốc tế. Nhà bình luận từ Hoa Kỳ Zachary Abuja cho rằng những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là những nhà kỹ trị thực dụng, quyết tâm đưa Việt Nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng họ cũng có nhiều kẻ thù, ông viết trên trang Nikkei Asia. Reuters dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một thành viên cấp cao của Viện ACES, Yusuf Ishak tại Singapore, cho rằng sự ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng. Trái ngược lại, giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát Việt Nam từ lâu ở Úc, trả lời AFA rằng việc chỉ đạo chung các vấn đề đối ngoại là do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định, nên việc ông Phúc xuống chức hay các thay đổi nhân sự cao cấp nhất chỉ có tác động nhỏ tới chính sách chung. Ông cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không thay đổi, vẫn là tăng cường quan hệ một cách thận trọng với Hoa Kỳ và không để cho Trung Quốc mất lòng. Nền kinh tế Việt Nam từ lâu đã lệ thuộc vào mối quan hệ quan chức sân sâu của hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế gắn liền dịch vụ công, bao gồm cả y tế, xây dựng, bất động sản. Với công cuộc chống tham nhũng của đảng Cộng sản, các công ty tư nhân sẽ lo sợ bị dính vào các án tham nhũng nên họ sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam. Khi kinh tế thị trường dẫn dắt, các quan chức khó cưỡng lại sức hấp dẫn của lợi nhuận kiếm được quá dễ dàng với quyền lực trong tay họ. Việc độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản